Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngày hôm nay nhé Thì hôm nay mình làm cái video này thì giới thiệu cho các bạn một cái dòng áo đổ bài hỗ trợ chơi bộ môn bài lá bịp Thì vào những sòng sới lớn khó thì các bạn không thể tuồn đồ mang những chiếc điện thoại thông minh vào <coughs> Thì thay vậy mình mặc những chiếc áo đổ bài này vào và mình đi tay không chơi thôi nhé Thì ưu điểm của chiếc áo này là các bạn không cần phải mang bất cứ thứ gì vào sòng cả không cần mang những loại bài nào cả nhé <coughs> tại vì cái áo này là nó dùng được tất cả các loại bài bài nào cũng được hết các bạn chỉ cần mặc áo để tay không vào chơi thôi thì <coughs> đó trên trên đây là mình là để những mẫu bán chạy nhất bên mình nhé đây là những chiếc mẫu áo thun nè áo thun bên mình nè đủ size đủ màu cho các bạn lựa chọn size này cũng có hết nhé, đây trên tay mình là một chiếc áo thun thun đổi bài đủ màu cho các bạn lựa chọn luôn nè chất liệu vải của nó thì rất là đẹp luôn mặc rất là mát nhé thì đây bằng mắt thường thì các bạn sẽ không biết là người ta độ chế cái máy ở chỗ nào nhé người ta thiết kế rất là tinh vi luôn đây chỗ chỗ đây là cái cái người ta đổ chế cái ờ, cái máy đổ bài này thì cái máy đổ bài này được chạy bằng ờ, pin như thế này thì các bạn cứ ra tiệm điện á tiệm điện hay là tạp hóa gì đó mua pin này phòng thêm mình cứ chơi mang theo nè khi nào mà hết mình thay vào chơi thôi nó không cần phải là sạc hay là phải như thế nào nhé rất là tiện lợi cho các bạn luôn rồi còn cái độ nhanh nhạy của nó như thế nào thì các bạn nhớ theo dõi video nhé đây mình sẽ cái bài này thì nó hỗ trợ à, cái áo thun này thì nó hỗ trợ cho các bạn chơi những môn bài ít lá như bài cào bài xì dách cho các bạn xem mà đổ bài ít lá thôi nhé thì còn đây trên đây là một cái nút bấm này nút bấm để nhảy bài ra thì mà các bạn muốn đổi bài thì nhớ là đây chỗ đây là một cái miệng để nó hút vào cái motor nó sẽ hút vào khi các bạn để về về miệng nó này để một nhẹ thôi là nó đã hút vào rồi không cần phải làm gì mạnh hay là không cần phải làm gì khó khăn cả thì chỉ cần để nhẹ lên đây các bạn chỉ cần để nhẹ như thế này nó đã hút vào rồi thì nhớ là về thao tác và tính toán cho nó kỹ lưỡng để các bạn có thể đổi bài được điểm ưng ý nhé này mình đã đây mình đã để nhẹ là nó đã hút bài rồi này các bạn về chỉ cần tập tập và tính toán là các bạn đã giấu con bài gì và và mình đổ như con bài gì để cho để mình cao nhé đây nó không mình bảo đảm với các bạn là không gây ra tiếng ồn tiếng của nó rất là nhẹ đây mình quay cái cam quay video thì nó im lặng này các bạn nghe nó thuộc sạc chứ còn khi mà vào sòng á những cái xong thì có tiếng ồn nó ép rồi nhé các bạn yên tâm về cái đây còn đây là nút đây là nút nhả bài này khi các bạn chơi xong thì nhớ trả bài lại cho người ta để khi người ta kiểm lại thiếu bài này đó các bạn thấy chưa các bạn chỉ cần lên lên trên sàn theo lấy một chút để ý xem đối phương có như mình hay không thì đổ bài vào thôi đó nó chạy bằng bên thì cái lực hút của nó rất là mạnh các bạn nhé Thôi còn khi mà các bạn mình mà chơi mặt cái này nhiều á, thì giặt cái thì hạn chế là cho nó tránh cái này vào nước này cái này chạy bằng motor hay như thế nào thì các bạn à, muốn giặt hay như thế nào thì cứ gói nó vào cột nó vào trong cái bì bóng á, cột gọn vào rồi các bạn giặt phần này thôi thì phần dưới đây thì không dơ thôi cũng chẳng ảnh hưởng gì hết nhớ nhé nhớ tránh nước để khỏi bị chạm những cái motor phía trong thì chiếc áo độ ba này rất là thông dụng rất là rất là hiệu quả cho các bạn mà những cái phòng khó không thể cho các bạn mang cùng những cái cái vật dụng vào chỉ cần mặc cái áo này thôi lên chơi lên chơi thoải mái nhé chỉ cần về tập luyện nhớ là về tập luyện kỹ càng rồi lên sòng chơi thì ngoài bên mình cung cấp những chiếc áo thun ra thì bên mình còn những chiếc áo khoác những chiếc quần đội bài thì hoặc là các bạn cũng có thể mang áo khoác của các bạn hoặc là đồ áo của các bạn lên đây bên mình độ chế cho các bạn nhé bên mình sẽ lắp cái những chiếc máy vào rồi để cho các bạn ờ, chơi nhé <coughs> ngoài những chiếc áo đổ bài ra thì bên mình còn cung cấp rất là nhiều loại đồ style cũng có máy đánh bài đủ hết các bạn nhé thì có nhu cầu như thế nào thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho nhân viên nhân viên sẽ hỗ trợ cho các bạn tư vấn cho các bạn để các bạn thấy phù hợp khi nào phù hợp để muốn mua thì các bạn liên hệ trực tiếp này còn ờ, số điện thoại trên 098435 3333 bên mình có hai chi nhánh chính đó là ở bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì các bạn ở gần chi nhánh nào thì cứ gọi liên liên hệ trực tiếp các bạn lên tới cơ sở để thử và để thử và xem được thấy cái nào phù hợp thì mình mua cái đó nhé rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại